chạy xong rồi cái ờ, mình lụm vô ha ồ nó dạng ăn thấy ăn cái mã quen luôn ha hai dịch máy cái vô quá trời đây là hai chú vịt nha à, cậu nam nuôi từ nhỏ nha nó, mỗi lần cho ăn thì nó đi theo ấm nhìn nó ăn những cái thức ăn ờ, dư thừa cái giò theo quá trời Rồi, ok, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ăn lúa miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà cậu Năm Vui, một hồ nuôi ếch ở miền Tây quê mình nha. Thì à, sáng sớm mình thấy cậu Năm đang cho ếch ăn nên mình qua mình à, xem và mình quay chia sẻ đến mọi người luôn. Thì hiện tại mình à, thấy có hai chú vịt à, cũng hơi lớn rồi nè, rất dễ thương nha. Thì mình nghe nói là hai chú vịt này do cậu Năm à, nhặt được ở trên sông nên cậu Năm à, đem về nuôi. Thì hai con vịt này là hai con vịt mái nha cả nhà nó nó rất dạng luôn nó ờ, sống từ nhỏ thì mỗi lần cậu năm cho ăn á, thì nó ờ, theo cậu năm á, à, nó ăn những cái thức ăn riêng vừa nè ăn chung con cá nó lớn luôn các bạn không cần phải ăn lúa luôn nha đó. có hai chú hai chú vịt thôi các bạn và đây là cái khung cảnh à, cái ao nuôi ếch của cậu năm hiện tại giá ếch hôm nay nó cũng có giá các bạn khoảng sáu mấy ngàn à. nếu mà xuất đi thì bảo đảm là sẽ có lời rất nhiều nha đó thì đây là cái ao à, cá dột nhà cậu năm nuôi à, hiện tại thì à, cậu năm đang cho ăn đó và thì sẵn tiện hôm nay mình quay hai chú vịt uh, con này mình chia sẻ đến cả nhà luôn đó hai con vịt nó đi theo ổng vậy nè ừ. uh, cho ăn tới đâu cái nó gãi cái nó còi dư bài gạt cái nó ăn các bạn đây là lứa ếch lứa ếch này được nhiêu ngày cậu năm ừ được nhiêu ngày rồi hả 18 ngày à lúa ếch này được 18 ngày hả ừ đó, bên kia là ếch nái các bạn đó, các bạn thấy không nó, nó theo ổng uh, ờ, suốt luôn xuồng đi tới đâu thì nó theo tới đó Như bên trên nó có những cái lưới nè lưới này căng để mà chống những cái ờ, con cò các bạn cò những con chim á xuống ăn cá hoặc ăn ếch nha hai à, hai chú vịt này chắc cũng khoảng nuôi à, chắc cũng cỡ hai ba tháng rồi các bạn vịt này là dạng vịt à, cò các bạn thì cậu năm nhặt dưới sông nên cậu năm đem về cậu năm thả vô ao này cậu năm nuôi luôn nhưng mà không có cho ăn gì cho cho gãi à, thức ăn cho ếch ăn á rồi nó thấy nó ăn nó ăn nó lớn luôn à đây là những cái chú cái dồ nè đây con năm gãi thức ăn thì nó à, cái chạy theo nó ăn như thế này nè dồ thì nó quen rồi rất là dạng mình có thể bắt được luôn á hai vịt nè có khi nào nó lội vậy bị cá giò nút giò đó không ta mấy vịt này nè mấy vịt này nó lội cái nào bị cá giò nút giò nó không vậy? <laughs> vậy nó quen rồi phải không hàng ừ. hai vịt máy đó lụm liền đó, thấy không hai vịt rất là dạng luôn á chưa vào cá vào ăn rồi nó bắt nam luôn má mỗi lần cho ăn là mình nhớ dồ quá trời cá dồ luôn các bạn à, cái lưới cái trà này cũng chuẩn bị sức bán lớn rồi nè con <coughs> vịt nó khó nó ăn đầy bao nhiêu luôn các bạn kìa hai con ăn đầy bùi diệu luôn á đi một vòng vậy là nó no đó <laughs> mình quay coi nó ăn nè bầu diều nó cứng bầu diều luôn các bạn nó lên tới cổ luôn nó đó một hồi là hai ảnh sẽ lên lên bờ hai hai ảnh gỉa lông no đó không theo nữa sáng ăn nữa bao của năm bao gửi bao rưỡi hả con thao đó hay gì hả thao đó hả ờ một bao rưỡi á à. hiện tại thì ở đây nó có 7 ờ, mùng ếch 6 mùng ếch 6 ờ, mùng ếch con và một cái mùng ếch nái các bạn mùng ếch nái này thì ở đằng góc kia hồi mình sẽ lên quay cho các bạn xem ếch nái thì nó cũng hơn 3 tháng à à, hai chú vịt này ăn no nè ăn no xong rồi cái ờ, không có theo nữa đây là chiếc xuồng của cô năm hàng ngày đi chết ăn và lựa những con ếch chết đó, thảy ra ngoài cho cái giò ăn nha Còn đây mình ra quay cái mùa ếch nái cho các bạn xem đó, và đây là những cái hàng bắp mà, mà cậu năm trồng nè đó, tổ cờ rất là đẹp luôn cờ lên nè đó. đây là cái mục ít nái ít nái là bự không nè tại mình à, không có à, không có xuống cái xuồng mình quay cận cảnh nó, nó sẽ rõ hơn và nó đó, đang kêu đó cái này cỡ gần 3.000 con nha các bạn thì ếch này à, cô Năm nói khoảng chừng 20 ngày các bạn một ếch con ở đây nè chừng 20 ngày có ai dịch này à, nuôi bao lâu rồi cô Năm hả hồi nó nó nó nuôi khác rồi mình nuôi khác là năm tháng chưa chứ bao nhiêu vậy tháng gì tháng gì hả ừ. hồi là hồi lụm với xong là nó bự hay nhỏ hả hồi lụm với xong là nó bự hay nhỏ tay hả? Tháng mấy ăn thức ăn không mà nó nó bự vậy đó hả? Ừ. Nay nó theo ông thấy nó dạng quá tài dạng rồi nè. Nè, ừ, xuống đây. Ủa mà mày trộn thức ăn rồi mày không có ăn là, là nó đeo giữa rồi. Nó theo ổng không, không theo mình, nó thấy mình lạ nó sợ. Dịch đây dịch cò. Cò. À. à sáng bao rưỡi chiều bao rưỡi no đó bao bao á, hết kêu quá trời kêu luôn nãy nó chuẩn bị ờ, đưa lên ờ, mùng rồi no rồi bơi rồi <laughs> mua hai chục cái bạc thì trứng à, ủ thì à, 10 mụn à. nay còn nồng đấy thì gà ha bự thì hiện tại con nam mới vừa cho ăn xong nè đó, hai con vịt nó ăn no mà con các bạn nhìn thấy cái bụi vịt này ha đó. họ nó sẽ lên bờ nó gỉ lông các bạn đó, thì video của mình cũng đến đây là kết thúc ha thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo bye bye các bạn nha